một người còn tim tan vỡ vì yêu đắm say một người một người không phải nỗi nhớ người kia đã quên lâu rồi một người còn tim tan vỡ vì yêu đắm say một người một người không phải nỗi nhớ người kia đã quên lâu rồi tim lại đau em khóc thật lâu để nỗi sầu quá mau trên tay là ly rượu sao càng ừ. uống lại càng đau hơn thay vì muốn ở gần nhau hơn không đâu chẳng ai lại quay về nơi mà những niềm đau kia bắt đầu một ngày lại đến có nên thở than buồn thì uống để giết thời gian ngồi găm nhắm ký ức của ta nỗi tình yêu là thứ tồi tàn đồng hồ báo đã 4 giờ hơn buồn thì vẫn kéo đến từng cơn càng răng sẽ con tim vỡ đôi cho dù em giờ đã mệt rồi ướt đâm khoe mi dần buông em đang khóc than với vỡ tan với rối ren trong cuộc đời em ơi nên đi quên hết đi cho nỗi đau kia ngừng tuôn tình yêu vốn không như chúng ta luôn chờ đợi một người còn tim tan vỡ vì yêu đắm say một người một người không phải đôi nhớ người kia đã quên lâu rồi một người còn tim tan vỡ vì yêu đắm say một người một người không phải nỗi